rồi ờ, ok thì lời nói đầu tiên cường uh, xin chào ờ, anh em ba miền bắc trung nam thì cũng uh, sẵn dịp hôm nay thì có mới người khách đã đặt cho cường một cái thùng uh, làm nó thùng camera đánh về bột cua đó thì anh em này ở khu vực miền tây đó anh em nha thì khách gửi cái thùng này lên yêu cầu là làm sau không nên không được cắt xén bất cứ một cái gì cái thùng giữ còn nguyên thì cường nói với anh em là bên cường đảm bảo được cho anh em là không cắt cái thùng mẫu ban đầu đây đây là cái thùng mẫu ban đầu anh em nhìn này. tem vẫn còn nguyên chóc dãy như thế nào hay là dính những cái nếp dơ thế nào vẫn để nguyên hiện trạng nha anh em đó anh em nhìn cái thùng này như một cái thùng mới luôn đó và cái thùng này cường làm camera bao thử đèn bao thử 500 cho anh em luôn nó không bị cái gì hết nhưng mà không bao trẻ cái thùng ra nha trẻ cái thùng ra là có tan đó đó đó thùng camera là anh em biết rồi còn về cái chuyện mà nó chuẩn như thế nào thì cường khẳng định với anh em là chuẩn 100 thấy 100 ba con luôn nha anh em nha thấy rất rõ luôn đó là nói về camera thì bên cường làm cực kỳ nét rõ cho anh em đó nó có hai loại một loại là chơi bắt từ xa 1.000 km còn loại đầy là loại bình thường quýnh tầm gần 5 mét quay đầu pin 2 tiếng đồng hồ bao cho anh em 2 tiếng đồng hồ đó hột là hột chợ hột nào cũng được đó bên cường hột nào cũng được đã biết quýnh thùng rồi thì hột nào cũng được đã camera rồi là hột nào cũng được nhưng mà một bộ của nó bao gồm là một thùng và một cái máy thôi đó thùng này là khách đặt nha anh em đó sẵn đây làm video cho anh em luôn đó thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em để cho anh em xem thử là như thế nào đó còn test thì cường bấm lên cường xem luôn nha anh em chứ không phải ờ, không đưa cho anh em thì không thể nhìn được vì qua cái điện thoại quay á nó bị phản để không thể thấy được chỉ cường thấy thôi thì ok anh em ờ, xem video thì có thắc mắc gì anh em liên hệ số điện thoại 0898 54311 đó để gặp cường cường sẽ tư vấn cường sẽ báo giá cho anh em luôn bây giờ hai cua à, hai à, một cua hai cá nha lắc cho anh em xem luôn đó bấm lên nè tại vì có mình mình quay video rồi bầu gà nè bầu gà nha anh em đó bầu gà đó bầu gà bầu gà anh em thấy chưa bầu gà bầu nai đó bầu nai anh em thấy chưa hột nào cũng được miễn là thông thôi anh em cá bầu cua đó, anh em thấy chưa cá bầu cua anh em thấy chưa mình không có ấy gì nha tại vì cái thùng camera là còn không có làm gì hết cua gà tôm đó net sony đó cua gà tôm khung cực kỳ chuẩn chuẩn chỉ cho anh em luôn hai cua một gà anh em thấy chưa đó thì à, anh em anh em thấy nãy giờ mình đánh đó, là không chặt một cây nào nó chuẩn 100 phần trăm tôm cá này nói chung là chuẩn 100 phần trăm đó đã quýnh thùng camera anh em thấy là test rồi là chuẩn 100 phần trăm bao soi rõ cho anh em luôn đó thì uh, anh em muốn uh, đặt hay muốn làm như thế nào mẫu mã của anh em cũng được không cần uh, ờ, như hết đó bên cường còn nhận cho anh em làm tất cả các loại thâu nhôm nữa này đó thâu nhôm thâu thùng giấy anh em thấy chưa thâu thùng giấy cực đẹp đó thì uh, bên cường nữa còn nhận cho anh em làm tất cả bán cho anh em các tem tem này là tem cơ sở làm ra chứ không phải là tem ở ngoài chợ không có nha anh em nó tem này ngoài chợ là không có luôn khẳng định một điều là phải làm ra thôi đó nhưng mà bên cường nhận làm được tất cả các mẫu mã tất cả các loại hộp tất cả kích cỡ đó, anh em thích làm hai phân tư hai phân hai hai phân rưỡi hai phân bảy hai phân sáu hai phân tám bên cường đều nhận làm cho anh em đó thì uh, anh em xem video á muốn uh, chơi bầu cua mà anh em muốn chơi theo kiểu gì biệt như thế nào sân khách hay sân nhà đó hoặc là làm cái hay làm tay em thì anh em liên hệ số điện thoại 0898 543 111 đó cường sẽ là người trực tiếp báo giá và tư vấn cho anh em đó thì uh, cuối video anh em nhớ xem video thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ một like để cho cường có cái động lực làm thêm những cái video mới nhất gửi tới anh em rồi xin chào anh em hẹn anh em gặp lại uh, những lần sau